lão già cuối xóm đã thất tuần đến nơi bao năm qua buồn ba xui nhừ khó nhọc vì các con dạy số người vất vả biết mấy đứa đầu lập thất ra đứa bé út giờ đây đã lớn cũng đến tuổi lên chồng bà lão ấy ngồi đây các bé gọi mama đôi mi nhăn chân chim in hằng mất hết vài cái răng người gánh nặng hết đời khó nhọc chỉ một điều ước mong cứ đứng trước nhà trống với mong con trẻ này thấu không con ơi con giờ ở phương xa bần biêu lắm phải không bao lo toan chạy theo thế gian cuốn hết vào phú vinh đông con đông người lắm oan gia biết bao nhiêu muôn phiền Sinh cao xanh nguyệt mình thấu châu Mong chờ con quý giá Con nơi con giờ ở phương xa Bần biêu lắm phải không Con lo toàn chạy theo thế gian Cứ mãi lời với dài. Xuân thu qua màu tóc phai đi Các con nơi phương nào Trông lên cao nhìn mây vẫn vương Ngăn lệ vì nhớ thương lòng anh ngồi đây các bé gọi mama đôi mi nhăn chân chim in hằng mất hết vài cái răng người gánh nặng hết đời khó nhọc chỉ một điều ước mong cứ đứng trước nhà trống với ngông con trẻ này thấu không con ơi con giờ ở phương xa mình biêu lắm phải không bằng lo toan chạy theo thế gian cuốn hết vào phú vinh Đông con đông người lắm oan gia Biết bao nhiêu muôn phiền Sinh cao xanh nguyệt mình thống cho Mong chờ con quý giá Con nơi con giờ ở phương xa Bần biêu lắm phải không Bao lo con chạy theo thế gian Cứ mãi lời đuổi rời Xuân thu qua màu tóc phai đi Các con nơi phương nào trông lên cao nhìn mây vẫn vương ngăn lệ vì nhớ thương con nơi con giờ ở phương xa bận biêu lắm phải không bao lo toan chạy theo thế gian cuốn hết vào phú vinh đông con đông người lắm oan gia biết bao nhiêu muôn tiền xin cao xanh nguyệt mình thấu cho mong chờ con quý giá con ơi con giờ ở phương xa bận biêu lắm phải không bao lo toan chạy theo thế gian cứ mai lời với dài xuân thu qua màu tóc phai đi các con nơi phương nào trông lên cao nhìn mây tuấn hương ngân lệ vì nhớ thương